Chào các bạn, thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn đến bước này rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết cánh quạt của mình sao cho cái họa tiết này nó thẳng hàng với các cái họa tiết cánh quạt ở phía trên hả? sau khi đã dời mũi móc ra phía sau cái mũi móc đơn này rồi tiếp tục móc vào chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn nè từ đây móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 thì lưu ý cho mình nè ở ba cái khoảng trống đầu tiên mà ta tạo ở cái phần họa tiết cánh quạt phía trên á thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình ba cái khoảng trống này ha ta sẽ bỏ qua ba cái khoảng trống đầu tiên này và móc vào cái chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 sau đó tương tự bỏ qua ba khoảng trống kế bên và móc vào chân móc sát cái khoảng trống thứ ba ta sẽ móc vào cái chân móc này một mũi móc đơn nè ta vừa tạo ra được hai khoảng trống cho họa tiết cánh quạt thứ nhất tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích và cũng tương tự bỏ qua ba khoảng trống phía dưới và móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba đây cái chân móc sát khoảng trống thứ ba lúc này của mình sẽ là cái chân móc mũi đơn của hàng phía trên nè ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là ở họa tiết cánh quạt đầu tiên phía trên mình sẽ tạo ra được ba khoảng trống nè và ba cái khoảng trống này mình cũng tạo ra được một họa tiết cánh quạt cho hàng móc tiếp theo ha từ đây tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 tương tự như họa tiết cánh quạt đầu tiên các bạn cũng bỏ qua 3 khoảng trống và móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi móc xích bỏ qua ba khoảng trống sát bên và móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi xích bỏ qua ba khoảng trống phía dưới và móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba thì lúc này cái chân móc này sẽ là cái chân móc mũi đơn nè móc vào đây một mũi móc đơn ha ta cũng tạo ra được ba khoảng trống ở họa tiết cánh quạt ở phía trên nè thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng nha mỗi họa tiết cánh quạt phía trên mình sẽ tạo ra được ba khoảng trống như thế này sau khi đã tạo ra được các cái khoảng trống cho đến cuối hàng móc thì cuối hàng các bạn cũng móc lên cho mình 5 mũi móc xích sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên mà mình gây nên ở cái hàng móc này nè đây là chân mũi đơn ha móc vào đây một mũi dời ở hàng móc tiếp theo này thì các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ hai của họa tiết cánh quạt thứ hai ở cái hàng này nè tương tự giống cái hàng này ha nhưng lưu ý ở cái hàng móc thứ hai đó ta tịnh tiến cái mũi móc của mình sao cho cái mũi móc nó nằm chính giữa của cái khoảng trống đầu tiên này thì có một cách khác là các bạn có thể lùi về phía sau ha lùi vào cái khoảng trống ở phía sau á ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích từ đây sẽ di chuyển kim cho mình ra cái khoảng trống phía sau của cái mũi móc xích này nè móc vào đây một mũi dời thì đây sẽ là cách thứ hai để mình móc tiếp hàng móc tiếp theo nè cách thứ nhất là mình có thể tịnh tiến đến cái khoảng trống phía trước ha hoặc là cách thứ hai ta có thể lùi về cái khoảng trống phía sau từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn sau khi đã được một mũi móc đơn vào khoảng trống đầu tiên rồi thì từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc tương tự cho mình giống như hàng móc thứ hai của họa tiết cánh quạt ở hàng thứ hai nè đây là họa tiết cánh quạt hàng thứ hai ha thì cái hàng móc thứ hai sẽ là cái hàng móc mà ta móc mũi chậm á chụm lại 8 mũi mà không có cái mũi xích xen kẽ nè đây tức là ta sẽ có mũi chậm xen kẽ là 5 mũi móc xích từ đây móc lên 5 mũi móc xích móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn khi được cái khoảng cách 5 mũi móc xích này rồi thì tiếp tục cái khoảng trống kế tiếp nè khoảng trống kế tiếp sẽ là cái khoảng trống nằm chính giữa và thẳng hàng với cái họa tiết cánh quạt ở phía trên ha ta sẽ móc vào đây 8 mũi kép đơn tương tự giống như cái họa tiết phía trên á thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 8 mũi ha 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau và ta sẽ không có cách mũi xích ha móc cho mình 8 mũi kép đơn liên tiếp kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy và kép đơn thứ 8 khi đã được 8 mũi kép đơn thẳng hàng với cái hoạt tiết cánh quạt ở phía trên thì tiếp tục khoảng trống kế tiếp móc một mũi móc đơn sau đó lên 5 mũi móc xích móc qua khoảng trống kế bên một mũi móc đơn thì như vậy là ở đây mình cũng tạo ra được các cái khoảng cách tương tự như hàng móc thứ hai của họa tiết cánh quạt thứ hai ở phía trên nè đây tương tự giống như hàng móc thứ hai ha khi đã có được cái khoảng trống 5 mũi móc xích này tiếp tục di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp thì cái khoảng trống kế tiếp cũng là cái khoảng trống nằm thẳng hàng chính giữa của họa tiết cánh quạt ở phía trên nè ta cũng móc vào đây 8 mũi kép đơn tương tự giống như cái hàng móc thứ hai này ha móc vào đây 8 mũi kép đơn cũng giống như cái hàng móc bên này nè thì cái hàng móc lúc này của mình nó sẽ như thế này ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến cuối hàng nè khoảng trống nằm chính giữa thẳng hàng với cái họa tiết cánh quạt phía trên thì móc 8 mũi kép đơn Khi đã được 8 mũi kép đơn rồi, di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp và móc vào đó một mũi móc đơn lên 5 mũi móc xích để tạo khoảng cách giữa các cái họa tiết cánh quạt móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn đây ta sẽ được cái họa tiết thứ hai ha họa tiết cánh quạt thứ hai thẳng hàng với họa tiết cánh quạt ở phía trên nè làm tương tự cho mình đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời ở hàng móc thứ hai hàng móc mình vừa móc mình có dời mũi móc ra phía sau thì lúc này các bạn sẽ tiến hành tịnh tiến cho mình cái mũi móc ra phía trước tức là ta sẽ tịnh tiến cái mũi móc của mình ra cái khoảng trống nằm phía trước đây nè các bạn sẽ đâm kim vào khoảng trống này và móc hai mũi dời đây móc vào cái khoảng trống này cho mình hai mũi dời sau đó lên một mũi móc xích hàng móc thứ ba của họa tiết cánh quạt này ta sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ ba của họa tiết cánh quạt ở hàng thứ hai nè móc vào đó một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim lần lượt đến 8 chân móc của cái họa tiết này à mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và mỗi mũi kép đơn ta sẽ cách nhau là một mũi xích ha tương tự giống như hàng móc thứ ba của cái họa tiết cánh quạt thứ hai này nè lên một xích tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn lên một xích chân kế tiếp một mũi kép đơn lên một xích tương tự cho các chân móc còn lại ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và khoảng cách của mỗi mũi kép đơn sẽ cách nhau là một mũi xích khi đã hoàn tất được 8 chân móc của 8 mũi kép đơn phía dưới tiếp tục móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến khoảng trống kế bên này móc vào đây một mũi móc đơn ha cái khoảng trống này là khoảng cách giữa hai cái họa tiết á tiếp tục lên một xích nè thì ta hoàn tất được họa tiết cánh quạt đầu tiên cho hàng thứ ba họa tiết cánh quạt của mình nó sẽ thẳng hàng như thế này ha đây ở ờ, các cái họa tiết cánh quạt còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình nè ta cũng làm tương tự giống như cái hàng móc thứ ba của họa tiết cánh quạt ở hàng thứ hai á lúc này phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe rộng ra như thế này và các cái họa tiết cánh quạt của mình nó cũng thẳng hàng với nhau và từ đây ta sẽ tiến hành móc tương tự các cái hàng móc tiếp theo để tạo các cái họa tiết cánh quạt thẳng hàng với nhau đây cũng tạo cho mình cái họa tiết cánh quạt tương tự như vậy thì ở mỗi họa tiết cánh quạt ta sẽ có 3 hàng móc để tạo nên một họa tiết cánh quạt như thế này thì hàng móc thứ nhất các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ nhất của cái họa tiết cánh quạt thứ ba nè hàng thứ hai thì ta sẽ tiến hành móc cái họa tiết chậm sau đó hàng móc thứ ba sẽ là móc xen kẽ mũi xích và mũi kép đơn ha và ở cái size váy này đối với cái phần chân váy mình dừng lại ở các cái hàng móc họa tiết như thế này thì nó sẽ không có đủ cái độ rộng để xòe ra ở phần thân dưới của cái chân váy á thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để mình tăng cái họa tiết cánh quạt ở phía dưới nè mà ta sẽ không có ảnh hưởng đến các cái họa tiết cánh quạt thẳng hàng mà mình đang móc ha ta sẽ canh chỉnh cho cái mặt trước của cái thân váy nó sẽ nằm như thế này sau đó các bạn sẽ chọn ra cho mình 4 điểm hoặc là 5 hoặc 6 điểm tùy vào cái độ rộng của cái phần chân váy mà các bạn mong muốn ha thì ở đây mình sẽ chọn ra 4 điểm nè đây ta sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu 4 điểm các bạn có thể chọn cho mình các cái điểm bất kỳ ở phía dưới cũng được ha ở mặt sau thì mình sẽ chọn ra hai điểm nữa nè như vậy là bắt đầu từ cái hàng móc mà mình đánh dấu này thì cái độ rộng của phần chân váy nó sẽ có cái độ xòe hơn so với cái độ rộng hiện giờ ha ta sẽ tăng lên 4 cái họa tiết cánh quạt nè bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách tăng size khi đã móc mũi giờ kết thúc cho cái hàng móc ở phía trên rồi thì tương tự giống như cái hàng móc thứ nhất của mỗi cái họa tiết cánh quạt á ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn sau đó móc lên 5 mũi móc xích 2 3 4 và 5 thì giống như cái hàng móc thứ nhất của họa tiết cánh quạt thứ ba nè bỏ qua ba cái khoảng trống và móc vào chân móc sát cái khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi xích Tương tự bỏ qua 3 khoảng trống kế bên và móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn. Thì cái khoảng trống mình vừa tạo nó sẽ nằm thẳng hàng với cái họa tiết cánh quạt ở phía trên nè, nó sẽ không có ảnh hưởng gì ha. Cái khoảng trống kế tiếp mình có đánh dấu ở đây, tức là cái khoảng trống này ta sẽ tăng một cái họa tiết cánh quạt ở chính giữa này. Móc lên 5 mũi móc xích. thông thường thì ta sẽ bỏ qua ba khoảng trống và đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa đánh dấu ở đây nè nhưng ở đây để tạo ra được cái họa tiết cánh quạt tiếp theo ở phía dưới thì các bạn tiến hành tháo cho mình kim đánh dấu ra ha lúc này mình sẽ không móc vào chân móc nữa mà ở cái chân móc này nó có hai cái khoảng trống hai bên nè cái mũi móc kế tiếp các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống phía sau của cái mũi móc đơn đó móc vào đây một mũi móc đơn sau đó tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích và tương tự di chuyển kim đến khoảng trống nằm ở phía trước của mũi móc đơn đó và móc vào đó một mũi móc đơn đây mũi móc đơn này thì ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống sát bên ha hai cái khoảng trống nằm hai bên của mũi móc đơn ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống như thế này móc vào cho mình đây một mũi móc đơn như vậy là ở chính giữa này mình cũng tạo ra được một cái khoảng trống để mình có thể gây nên họa tiết cánh quạt tiếp tục lên 5 mũi móc xích để tạo ra được khoảng trống kế tiếp thì lưu ý cho mình ở cái khúc này nè ban đầu mình đã móc một mũi móc đơn vào cái khoảng trống đầu tiên rồi thì bây giờ các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai khoảng trống nữa và ta sẽ móc vào cái chân móc sát cái khoảng trống thứ hai ha đây thông thường thì mình sẽ móc vào cái chân móc mũi đơn này sau đó bỏ qua ba khoảng trống thì bây giờ mình đã móc vào cái khoảng trống đầu tiên rồi các bạn tiếp tục bỏ qua cho mình hai khoảng trống thứ hai thứ ba và móc vào chân móc sát khoảng trống thứ hai ha ta cũng tạo ra được ba cái khoảng trống ở cái khúc này nè từ đây tiếp tục làm bình thường cho mình ha móc lên 5 mũi móc xích bỏ qua ba khoảng trống kế bên và đâm kim vào chân móc sát khoảng trống thứ ba nè chân móc sát khoảng trống thứ ba và móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi xích cái khoảng cách kế tiếp ta không có dùng kim đánh dấu nè thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình bỏ qua ba khoảng trống và đâm kim vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn sau đó lên 5 mũi xích và làm tương tự cho các khoảng trống tiếp theo cho đến cái khoảng trống mà mình đánh dấu ở đây bỏ qua ba khoảng trống kế bên và đâm kim vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi xích bỏ qua ba khoảng trống móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn lên 5 mũi xích bỏ qua ba khoảng trống kế bên đâm kim vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 xích bỏ qua ba khoảng trống móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn lên 5 xích tương tự bỏ qua ba khoảng trống móc vào chân móc sát khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn khi đã móc đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè thì cái khúc này các bạn cũng tạo cho mình thêm một cái khoảng trống ở chính giữa này ta tháo kim đánh dấu ra sau đó móc lên 5 mũi móc xích lúc này cũng tương tự giống như khoảng trống mà mình tạo ở bên kia kìa các bạn cũng không móc vào cái chân móc sát khoảng trống thứ ba ha mà ta sẽ đâm kim vào hai cái khoảng trống nằm hai bên của cái mũi móc đơn này nè khoảng trống này móc một mũi móc đơn sau đó lên 5 mũi xích và cái khoảng trống kế bên cái khoảng trống hai bên này nè đối diện nhau móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi xích lúc này ta sẽ bỏ qua hai khoảng trống kế bên và móc vào chân móc sát khoảng trống thứ hai một mũi móc đơn thì ở đây mình cũng tạo ra được một khoảng trống để tạo họa tiết cánh quạt ha tiếp tục làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng và lưu ý cho mình nè khi móc đến cái mũi móc mà mình đánh dấu ở đây thì luôn luôn móc vào cái khoảng trống ở hai bên của cái mũi mà mình đánh dấu ha đây sau đó tạo cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã thêm được các cái khoảng trống cho đến cuối vòng nè ở những cái khoảng trống mà ta đánh dấu thì mình có tạo thêm được một khoảng trống như thế này thì đến cuối vòng tiếp tục lên 5 mũi xích và móc vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này một mũi dời như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc thứ nhất của họa tiết cánh quạt tiếp theo nè thì hàng móc thứ hai các bạn có thể tịnh tiến cho mình đến cái khoảng trống phía trước hoặc là ta có thể lùi vào cái khoảng trống phía sau ha ở đây mình sẽ lùi móc lên hai mũi móc xích sau đó di chuyển kim ra cái khoảng trống phía sau này nè cái khoảng trống phía sau này móc vào một mũi dời các bạn cũng có thể tịnh tiến ha tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn từ đây mình sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ hai ở mỗi họa tiết cánh quạt móc lên 5 mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống kế bên này một mũi móc đơn đây sẽ là khoảng trống giữa các cái họa tiết cánh quạt của mình nè cái họa tiết cánh quạt kính ở phía dưới ha tương tự như hàng móc thứ hai của họa tiết cánh quạt này nè thì khi đã tạo ra được cái khoảng trống 5 mũi móc xích này rồi thì tiếp tục móc vào cái khoảng trống kế tiếp cái khoảng trống này sẽ thẳng hàng với cái họa tiết cánh quạt ở phía trên ha móc vào đây 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau 1 2 3 4 5 6 7 và 8 khi được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau, tiếp tục khoảng trống kế tiếp các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Thì khi móc tới cái khoảng cách mà mình chừa ra để mình đánh dấu ở đây nè, để mình thêm một cái họa tiết cánh quạt ở phía dưới á, thì cũng tương tự các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Tương tự như vậy ha, ta cũng tạo ra cái khoảng cách 5 mũi móc xích với cái họa tiết cánh quạt này thì móc lên 5 mũi móc xích. 2 3 4 và 5 cái khoảng trống mà mình mới vừa móc mũi móc đơn á, tiếp tục móc thêm cho mình một mũi móc đơn vào đây nữa ta cũng tạo ra được một cái khoảng trống thứ hai cho cái hàng móc thứ hai ở mỗi họa tiết cánh quạt nè tiếp tục cái khoảng trống mà mình làm dư ra ở đây móc vào đây cho mình 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau 1 2 3 4 5 6 7 và 8 thì mình cũng tạo ra được họa tiết cánh quạt ở cái phần mà mình thêm ha di chuyển kim đến khoảng trống kế bên này và móc vào đây một mũi móc đơn sau đó lên 5 mũi xích và tạo cho mình một khoảng trống tương tự như cái khoảng trống mà mình vừa móc ở đây tức là cái khoảng trống đầu tiên và cái khoảng trống cuối cùng ở hai cái họa tiết cánh quạt ở phía trên á ta sẽ tạo ra một, một khoảng trống nữa móc lên 5 mũi xích nè khoảng trống đầu tiên của họa tiết cánh quạt phía bên này cũng móc vào một mũi móc đơn tức là ta sẽ có hai mũi móc đơn ha hai mũi móc đơn cho khoảng trống ở cái cánh quạt đầu tiên cũng như là hai mũi móc đơn cho cái khoảng trống ở cái cánh quạt cuối cùng sau đó sẽ làm tương tự cái khoảng trống kế tiếp sẽ thẳng hàng với cái họa tiết cánh quạt ở phía trên móc vào 8 mũi kép đơn khi đã hoàn tất được họa tiết cánh quạt kính á, thì tiếp tục móc cho mình tương tự cho các cái khoảng trống còn lại ha như vậy là ở đây lúc này mình đã tăng thêm được một họa tiết cánh quạt ở phía chính giữa nè và nó không ảnh hưởng đến các cái họa tiết thẳng hàng ở hai bên ha móc tiếp vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn lên 5 mũi xích khoảng trống kế bên móc một mũi móc đơn di chuyển kim đến khoảng trống nằm chính giữa của họa tiết cánh quạt thẳng hàng phía dưới nè móc vào đây 8 mũi kép đơn và các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến khi ta gặp cái điểm mà mình đánh dấu để thêm cái họa tiết cánh quạt á thì cũng thêm cho mình giống như cái họa tiết mà mình vừa thêm ở đây ha như vậy là họa tiết cánh quạt cũ của mình nó không có ảnh hưởng đến họa tiết cánh quạt mới nè đây họa tiết cánh quạt cũ nó sẽ thẳng hàng và ta có thể thêm được một họa tiết cánh quạt mới nằm ở chính giữa móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối hàng ha khoảng trống kế bên là khoảng trống nằm chính giữa thẳng hàng với các cái họa tiết cánh quạt phía trên thì móc vào 8 mũi kép đơn sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi đã móc đến cuối hàng tạo cái họa tiết cánh quạt xen kẽ với nhau như thế này. Và ở các cái cạnh mà mình thêm mũi ở phía trên á thì ta cũng tạo ra được họa tiết cánh quạt nằm chính giữa nè. Thì ở vòng móc này mình sẽ thêm được bốn cái điểm tương tự như thế này ha. Từ đây tiếp tục móc vào chân móc mũi móc đơn đầu tiên này một mũi dời. hàng móc mình vừa móc mình có lùi mũi móc nên hàng móc này mình sẽ tiến hành tịnh tiến cho cái mũi móc của mình nằm chính giữa của cái khoảng trống kế bên móc lên hai mũi móc xích nè sau đó đâm kim vào chính giữa của họa tiết này móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn sau đó sẽ di chuyển kim đến 8 chân móc của cái họa tiết cánh quạt kế tiếp này nè và làm tương tự giống như hàng móc thứ ba ở mỗi họa tiết cánh quạt phía trên đây ta cũng tạo ra các cái họa tiết cánh quạt tương tự như thế này ha xen kẽ là một mũi móc xích móc lên một mũi móc xích nè móc vào 8 chân móc của họa tiết cánh quạt ở phía trên mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các cái khoảng trống của mình nó sẽ cách nhau là một mũi xích tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn lên một xích chân kế tiếp một mũi kép đơn lên một xích kế bên một mũi kép đơn lên một xích chân thứ bảy một mũi kép đơn lên một xích và chân thứ 8 một mũi kép đơn sau đó lên một xích lúc này đến cái điểm mà ta thêm cái họa tiết cánh quạt ở đây nè thì các bạn cũng tương tự ha đâm kim cho mình vào khoảng trống kế bên móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục lên một xích và hàng móc này mình sẽ làm tương tự cho các cái cụm này ha di chuyển kim đến 8 chân móc này nè mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và các cái mũi kép đơn của mình sẽ cách nhau là một mũi xích đây thì lúc này các bạn sẽ thấy rõ được cái họa tiết cánh quạt của mình thêm ở chính giữa nó sẽ như thế này di chuyển kim đến khoảng trống kế bên móc một mũi móc đơn để hoàn tất cái họa tiết cánh quạt này ha sau đó lên một xích thì lúc này các bạn sẽ thấy rõ được cái họa tiết cánh quạt mình thêm nè tiếp tục di chuyển kim đến 8 chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha và làm tương tự giống như các cái họa tiết cánh quạt mà mình vừa móc á mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và khoảng cách của mỗi mũi kép đơn sẽ là một mũi móc xích Khi hoàn tất được họa tiết cánh quạt tiếp theo thì móc lên một mũi móc xích và khoảng trống kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn nè. Lên một xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì lúc này cái phần chân váy của mình nè, ở đây mình sẽ thêm được một họa tiết cánh quạt nằm ở chính giữa các cái họa tiết cánh quạt mà mình tạo ha. Và cái mức độ thẳng hàng của họa tiết cánh quạt mà mình vừa tạo ở phía trên nó sẽ không thay đổi nè các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái cụm mà mình thêm ở đây móc tương tự cho mình cái cụm mà mình vừa móc ở đây ha móc cho đến cuối vòng và khi đã thêm được bốn hàng họa tiết cánh quạt ở đây thì lúc này cái phần chân váy của mình nó đã có đủ cái độ xòe rồi nè cho cái phần chân váy ở phía dưới nó có cái độ xòe hơn ha ta có thể thêm được một cái họa tiết cánh quạt ở đây nè thì ngoài ra các bạn cũng có thể thêm nhiều hơn họa tiết cánh quạt này cũng được nha cho cái phần chân váy của mình nó được xòe rộng nhiều hơn sau đó các cái hàng móc phía dưới các bạn sẽ làm tương tự giống như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè để tạo ra mỗi họa tiết cánh quạt thì mình sẽ có 3 hàng móc ha hàng móc thứ nhất là hàng móc tạo cái khoảng trống hàng móc thứ hai sẽ là hàng móc mà ta móc cái họa tiết cánh quạt kính nè sau đó hàng móc thứ ba sẽ là họa tiết cánh quạt hở để tạo ra được một họa tiết cánh quạt hoàn chỉnh nè và lưu ý ở hàng móc thứ nhất thì mình móc bình thường hàng móc thứ hai ta sẽ tiến hành dời mũi móc ra phía sau và hàng móc thứ ba mình sẽ tiến hành tịnh tiến cái mũi móc ra phía trước ha vào các cái khoảng trống mà mình vừa gặp ở đây nè để mình có thể bắt đầu gây nên một hàng móc để tạo họa tiết cánh quạt nha và từ đây ta sẽ tiến hành móc thêm nhiều hàng móc nữa để tạo các cái họa tiết cánh quạt của mình tương tự giống như các cái mũi mà mình vừa hướng dẫn ở đây móc cho đến khi ta đạt được cái độ dài từ cái phần vai áo nè xuống cái hàng móc thêm cuối cùng á bằng từ cái phần vai cho đến cái phần đầu gối của bé ha hoặc là cao hơn hoặc là thấp hơn tùy vào cái độ dài mà các bạn mong muốn sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc tương tự với nhau để tạo họa tiết cánh quạt thẳng hàng với nhau thì các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nè đây là cái hàng móc thẳng hàng ban đầu mà ta móc và đây là hàng móc ta thêm ha cho cái độ rộng của phần chân váy mình nó được xòe hơn nè thì ở hàng móc cuối cùng mình có đổi màu cho cái phần chân váy của mình nó được đẹp hơn và để tạo cái họa tiết bèo cho cái phần chân váy phía dưới này nè thì các bạn sẽ tạo cho mình các cái khoảng trống như thế này và mỗi khoảng trống của mình sẽ cách nhau là ba mũi xích nè các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 đâm kim vào khoảng trống kế bên bên này nè móc vào đây cho mình một mũi dời tiếp tục lên 3 mũi xích khoảng trống kế tiếp móc một mũi dời thì lúc này mình sẽ móc vào các cái khoảng trống mà ta chừa ra ha móc tương tự cho đến cuối vòng nè thì ta sẽ tạo ra được họa tiết bèo cho phần chân váy vào các cái khoảng trống của cái hàng móc thứ ba móc lên 3 mũi móc xích khoảng trống kế tiếp móc một mũi dời tiếp tục lên 3 xích khoảng trống kế bên móc một mũi dời lên 3 xích khoảng trống cuối cùng móc một mũi dời sau đó lên một xích kéo và cắt len để ta hoàn tất được cái phần chân váy ở phía dưới ha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 để cho cái phần nách của mình nó được bo nhỏ lại thì hai chân móc kế tiếp này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha thì cái cách chụm như sau nè các bạn lấy len và đâm kim vào cái mũi móc thứ nhất kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái mũi thứ hai kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim thì hai mũi phía dưới mình sẽ chụm lại được thành một mũi ở phía trên ha tiếp tục hai mũi móc kế tiếp cũng lấy len và đâm kim vào cái chân thứ ba ở phần nách nè và đâm kim vào một phần của thân chân móc đối diện ở đây cái thân chân móc của mũi kép đơn này nè đâm kim vào đây kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục đâm kim vào thân chân móc kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim bốn mũi mình sẽ chụm lại thành được hai mũi ở phía trên ha tiếp tục cái thân chân móc này nè khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha sau đó cái thân chân móc mà mình vừa móc này nè các bạn cũng tiếp tục đâm kim vào thân chân móc này sau đó kéo qua hai chân móc trên kim và đâm kim vào cái mũi kép đơn của cái phần tay áo ở phía trên nè đâm kim vào chân móc kế bên này và móc vào đây một mũi kép đơn để ta chụm lại với cái mũi móc mà ta vừa móc ha kéo qua ba chân móc trên kim nè thì như vậy là phần nách của mình nó sẽ có cái độ bo ôm lại như thế này các chân móc kế tiếp của cái phần tay áo ở phía trên thì mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại ở cái phần tay bên này nè các bạn cũng chụm lại cho mình cái mũi móc cuối cùng này và cái thân chân móc của mũi kép đơn ở đây nè ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân sau đó móc một mũi dời vào cái chân móc ta chụm đầu tiên ở đây ha thì ta sẽ được một cái hàng móc hoàn chỉnh để cho cái phần tay áo của mình nó có độ bo lại nè và từ cái hàng móc mà ta vừa giảm mũi ở đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình một hàng móc đều nhau và ta sẽ không giảm mũi nè cho cái phần tay áo của mình nó được dài hơn một tí và sau đó sẽ viền lại cho mình một hàng móc ha thì mình sẽ hoàn tất được phần cánh tay nè sau khi đã viền bo hoàn tất cái cánh tay còn lại rồi nè thì cái phần thân trước của váy á các bạn sẽ móc cho mình ba cái hoa nhỏ để mình trang trí cho phần thân trước sau đó móc lên thêm một sợi dây móc xích có cái độ dài như thế này thì ở đây mình sẽ chập đôi hai sợi lại và móc một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể thắt qua cái phần eo của bé ta sẽ luồn vào cái hàng móc mà mình thêm ở cái phần nách này nè ở phía sau phần cổ áo thì mình cũng có may thêm một hạt nút nè để mình có thể cài điều chỉnh cho phần cổ nè đây ta sẽ cài lại như thế này ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo đầm cho bé với họa tiết cánh quạt thẳng hàng ở phần chân váy như thế này thì ngoài ra các bạn cũng có thể trang trí hoặc phối màu khác nhau cho phần chân váy của mình nó được đẹp hơn ha chúc các bạn thành công